nhà hàng à, cánh buồm à, tối à, nay thì đã à, có tiệc ở đây đây, đây là cái cái cái khuôn viên cái công viên trước mặt tiền của nhà hàng đây hàng dài này Galadin tối ngày 5 tháng 3 2023 tại Côn Đảo Dạ, anh nằm bên kia, mình có hai người bạn á, mình không được Anh đi ha, và nước ngọt cho tất cả các thành viên của bạn hân hoan được chào đón tất cả các thành viên của đại gia đình à, tổng công ty à, văn hóa Sài Gòn đã có mặt tại à, nhà hàng cánh buồm Côn Đảo để đến với đêm hội giao lưu hát cho nhau nghe. Dạ. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua rồi chúng ta đã có mặt ở tại Côn Đảo. Không mua đâu vậy ơi. Một Côn Đảo đầy đau thương nước mắt, qua đó thấy được sự gian khổ hy sinh của cha ông chúng ta và cũng thấy được cái truyền thống bất khuất của người Việt chúng ta. Dạ. Và ngày hôm nay mình cũng đã thấy được một Côn Đảo mới đã được hồi sinh Yeah. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau à, trong cái không khí à, rất là ấm cúng, yêu thương. Trời ơi, à, quay. Có người bảo rằng là nội còn gặp nhau thì hãy cứ vui. ơi. Đời như nước chảy mây trôi. Né né nhận mới bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say tình, say nghĩa bấy lâu nay, say thơ, say nhạc, say quên bài bản, quên cả không gian lẫn tháng ngày. tôi cho đình mình để bắt đầu một cái đêm mà vui hết mình, say hết mình. À, có lẽ là xin phép được mời à, anh Nguyễn Hồng Hà à, chủ tịch hội đồng thành viên sẽ lên có đôi lời à, chia sẻ cùng với tất cả các thành viên của đoàn chúng ta xin à, trân trọng kính mời anh kính thưa anh chị anh tôi anh ba cường à, là tổng đốc tổng ty à, thì à, à sao không phải hàng năm thì tổng ty có một cái đợt đi à, nghỉ mát à, để à, chúng ta lại gặp nhau ở một cái à, nơi nào đó à, à, cùng đó là tìm hiểu thêm những cái miền đất nước cũng như là à, thắt chặt thêm cái à, à, mối quan hệ thân thiết giữa đồng nghiệp với công ty thì uh, hôm nay ở, ở giữa nơi đảo xa này chúng ta gặp lại gặp nhau ở một cái bữa tiệc thì uh, trước tiên là cũng xin uh, rất là là cảm ơn các anh chị đã tham dự đầy đủ hôm nay là năm đầu tiên chúng ta đi đầy đủ nhất cho nên là uh, từ, từ đây chúng ta sẽ cố gắng uh, khi mà chúng ta sẽ cùng nhau uh, sẽ uh, à, góp công sức của mình để góp phần xây dựng tổng ty chúng ta ngày càng vững mạnh sang năm chúng ta sẽ à, nếu mà kết quả tốt hơn năm nay nữa thì hy vọng chúng ta sẽ đi xa hơn à, thậm chí chúng ta sẽ à, hồi đó giờ không biết đó trước đây lâu rồi công ty mình có đi nước ngoài phải không thì lâu quá không đi thì nếu mà năm nay làm tốt hơn thậm chí nếu mà năm nay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì các thẩm đốc cũng tạo điều kiện cho anh em đi à, đâu đó thêm năm nữa năm nay đi được hai chuyến càng tốt nếu có điều kiện <laughs> không các chị đồng ý không ạ à? đồng ý thì cho tràng tay đây các bạn cái này là nãy một phần các chị nha tại vì các chị phải làm tốt để công ty kết quả tốt mới đi được nha cái một ba vô đây là gỏi canh nhẹ gỏi xà lách ừ, trứng đó sau đó trứng luộc nhưng mà thường thường á mấy cái này người ta cũng hay sốt mayonnaise mà cái này sốt dầu giấm sốt mayonnaise thì nó thơm hơn nó đúng hơn nghêu hấp thái đúng không rồi chính xác luôn nghêu hấp thái món đầu tiên là món à, cá chân à, hành còn này là món thứ hai là gỏi món thứ ba là nghêu hấp thái rồi vô vô vô vô vô vô vô ủa ly lan đâu có chơi lan thằng dư cái ly này lan thôi đâu đây tới công chuyện rồi chữa lửa bằng tay cho bạn luôn tới đâu thì tới cái đó kem á em đó không có chôn trời cái này là không có cái, cái này là tuôn cái này là tuôn luôn à tuôn luôn à dạ à, quýnh là quýnh uh... <laughs>

vô còn mời cô ba con à, nha cô ba chúc mừng chuẩn bị con vui nha rồi cô thắng với cô rồi cô thắng nha mới cắn nè thôi, thắng ơi mùi nồng quá chú ơi chú có tiền có đặt rượu cho con ba chú

cũng hay lắm đi, đâu xa Đó vô kìa đây à, món mới vú nè vú nè vú nè nãy dù nãy giờ không nãy giờ ngon đó đây bạn lên món mới rồi rồi đây Vô Hành động đi, đừng có không đau Vô Rồi, dạ, vô Bên dưới lĩnh lên ly nữa Lại quốc thêm một ly nữa Cái Ở trên kia có chai Ở trên kia có chai mà Anh ba cường Cái này là chắc hết quá hả? Ủa cái gì đây? Món này món gì em á? nè cái gì bầm bầm hả giống như giống như bánh bầm vậy không phải thôi lương bầm à đẻn hả đẻn đẻn tức là đánh biển á dạ con đẻn đẻn ra bẩm này hương xuống rồi mà làm không giòn nữa đẻ thì đánh biển rồi rồi rồi vô rồi quất đi đó ngọt quá ngọt luôn rồi tới mình lên xe nữa Ê, ừ. hết rồi nè Ui nè, nè, lấy hết nè hết nè nha Món mới, đây là mực nướng với ớt Mình nghĩ chắc không Dạ được không cú này đi Kim Biết Em bỏ em bỏ một bữa à, là em dễ bị bệnh lắm đó dạ vâng. Rồi, cả nhà ơi, đi đâu đi đâu à Gia đình mình à, nâng lên một cái cho khí thế được không ạ? À? Dạ Một Hai Ba Vô Dạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình đêm hội giao lưu ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để bắt đầu cho cái đêm hội uh, giao lưu buổi tối ngày hôm nay của chúng ta thì uh, xin phép uh, được trân trọng kính mời lên sân khấu anh Hoạch ạ. Anh Hoạch đâu ạ? Dạ đây là theo sự chỉ đạo của ban tổng giám đốc công ty cũng như là của đồng chí chủ tịch hội đồng thành viên cũng như là sự mến mộ của khoảng hơn 3 vạn lời yêu cầu trên mạng internet mời anh mày sẽ lên đây ca của mày ca để mở màn cho chương trình sân khấu của công ty hợp này dạ xin mời anh mạnh trong một tay được gì này này chủ tịch cho tổng đốc vào hiện dụng có không hát lên tiếng ca gửi về người yêu quê ta điều đặc biệt là chỉ ít ngày nữa thôi à, sẽ là ngày sinh nhật của anh và ngày hôm nay anh Hoạch muốn tạo cho chúng ta một cái bất ngờ tối nay các chị cứ ăn uống thoải mái mọi vấn đề có chị Thu Ba lo <laughs> dạ quý vị cùng hát ba bài à, chúc mừng sinh nhật đi quý vị và xin mời anh Hiền một món quà đại diện cho công ty cũng như tất tặng cho anh ngoài Happy birthday, happy birthday to you. thì hai sẽ là người hát tặng cho anh bài hát tiếp theo trong cái đêm rất là vui của anh này rồi cô trưởng yeah. với đối tượng có nên sẽ lo hết mọi chi phí các chị cứ đọc thoải mái gì vô rồi vô em lấy luôn em lấy luôn em quất luôn đây đây vô anh vô vô dạ. ba năm ba năm ba năm à, à, không nhưng mà nhưng mà anh anh lâu hơn anh lâu hơn lão không à, dạ, phải trẻ mà không nhưng nó lên là thành 16 sáu đề nghị cho một nữ bên này thêm một nam nữa dùm em đâu Nè kìa Anh lọt lên luôn đi Anh lọt lên đăng hình của người ta đang vô chứ rồi mọi người đến vô hàng ngồi vô hàng xếp vô hàng dùm em đi bên này là sáu rồi này đây thì cắt cử một thành viên qua bên này hai bà tách ra tinh đi hai bốn năm hai bốn năm có trục chặt kỹ thuật rồi hả à, em không chơi kéo con em chơi mấy trò chơi rất là nhân đạo ví dụ qua cầu rút khoáng dạ. ném đá dấu tay đại loại vậy và dạ, ba anh tự chọn cho mình ba đội mỗi thành viên thuộc à ok bây giờ các chị được quyền chọn mấy anh đứng trước dùng em à. rồi nó nhỏ luôn chục chục chặt kỹ thuật tâm lý chưa ờ, hiểu nhau do mấy anh có biết lên đây làm gì không dạ. đầu tiên nó là các anh rất là nhiều bạn gì đứng trước uh, các cô các chị trong công ty mình thế này mà các anh lên đây là hơi liều mạng đi em có một trò chơi nho nhỏ thôi dạ không cái này để uh... dạ ba vâng, mình uh, ổn định chưa ổn định rồi ha không, vâng, trò chơi đi đi thổi hết tất cả các bong bóng này và cột vào hai cánh tay cánh tay của các cô các chị mình thấy không đơn giản mà dạ. tức là thổi dạ nam sẽ thổi và, và em có sợi dây thun ha mình cột cho nữ không được tiếp tay nha em biết là các chị các chị thổi của em rồi nhưng mà hôm nay để các anh như trời ơi ai cười lớn như vậy à, à sao ai mới cười lớn nhất đó không mấy ảnh phải tự cột nha đã nói là mấy chị chỉ có nằm em mấy ảnh làm thôi dạ cứ ngồi với nói cùng em nha rồi có gì hiểu luật chưa ok thì chứ không thì ba tôi có đồng hồ đây này bấm nè trời ơi nghĩ sao vậy có à, em đã nói lại một lần nữa nè các cô các chị đứng yêu lên đó không làm gì cho anh giỏi còn lại là việc của mấy ảnh lo được chưa mấy ảnh ờ, mấy ảnh sẽ thổi và sau đó cột hết hai bên cánh tay của các chị ở đây thì tương ứng là khoảng tầm 10 ờ, cái banh à, 10 cái bóng thì mình còn hết dạ dạ bắt tay nha bắt tay nha bắt tay nha bắt tay nha dạ đúng rồi không mà sau khi cột xong tới cái bằng dư còn lại mình kéo vô mình trồng vô tay được chưa là hai bên nè giống như cái bướm vậy đó được chưa hiểu được chơi chưa rồi một các chị nữ vui lòng ngồi yên dùm em à dạ đứng yên dùm em à hai ba bắt đầu đó đồng hồ đã điểm anh hùng là là phần 1 thôi còn phần 2 nó nguy hiểm hơn đội mình đội gì ạ đội xinh đẹp đội gì hot girl đội xinh đẹp đội hot girl đội trước cũng chơi mà người ta chia hai đội một bên chọn đội áo bên kia chọn đội quần nghe không à, ờ, tôi chọn đội đội nào đội quần đội đáng yêu dạ. xinh đẹp 10 điểm hot girl 9 điểm đã đi 8 điểm nhưng đây chỉ là vòng một thôi dạ bây giờ xin mời ờ, hai đội nhạc ra hai bên dạ. nhờ ban nhạc cho chúng tôi một ít âm nhạc đội trưởng là anh nam đây anh nhảy sao đội viên phía sau phải nhảy theo ý gì vậy hai đội còn lại chặt ra hai bên giùm chúng tôi và phần chiến thắng không phải do chúng tôi quyết định mà do khán giả phía dưới quyết định rồi cái đội này lộn xộn nó bảo kẹp vô ve ve cái gì chưa có ăn uống gì hết trơn nhặt em nha rồi ờ, nhặt mạnh vô ủa mà nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai dạ mời đội này dẹp sang một bên dạ hết rồi hết rồi vô vô rồi vô giữa vô giữa sân khấu vô vậy đây có cái đi không ơi coi coi ông hùng nhảy à vô vô vô vô vô dạ, dạ, dạ. rồi cho em mở đây mở vô nãy mới bệnh nhưng mà bà xã vậy hả à, nhỏ nó sốt sốt chú bà có quất nhẹ nhẹ được không à. Nếu lắm Yo me colo la meto cosita, mando y ella, meto cosita. Ay, meto cosita. Meto cosita. Ay, meto cosita. Meto cosita. Ay, meto cosita. Để cho công bằng thì chúng tôi cũng chỉ một điệu này thôi Không có công phân bì ha Dạ. Dạo lên đầu tiên thôi bà vào đây thôi dậy luôn vào nhảy đủ ơi vào á quên <laughs> vào nhảy được, vào nhảy được bánh giò được chưa rượu đây chuẩn bị được chưa rồi <laughs> coi tấn rồi tấn vô một hai ba bắt đầu Cocina. bóp cho nó trúng bóp trúng bóng vào của tôi nó kêu bụp mà mà bóp trật mà cái nó á là thua ừ đây là vô khúc chi không đó là hồi nãy nói rồi một à. hai ba bút con này dạ có quà liền em chơi là dạ, có quà à, tôi tôi bình tĩnh cảm ơn anh dạ chắc mời anh Hà lên uh, phần quà cho em phần quà này trị giá với tỷ lần còn tên con như vậy không ạ quà này dành cho Nam à dạ dành cho Nam Ủa, hôm nay em mời anh An lên đây thi đấu mà các chị chỉ là thị phạm không? Dạ. Đúng rồi, cô bắn đi cô. Dạ. Ai cũng có quà. Bình tĩnh đi, bây giờ các chị muốn nhận quà không? Một nữ đi. Thì bây giờ em nói là thử một nữ thôi. Dạ, em đảm bảo có quà mình bị khoái nữa là khác. Bây giờ đội mình chọn nữ nào nè. Rồi, đội, được. rồi ok đội này cửa ai đây không mang theo chồng gì đây không ok ba con dê tám lẻ tư nha bà hôm qua nói không vô tôi để cửa đó Trời ơi, nội có nám dễ sợ vậy đó Hàng họ người ta nói mình lỗ hết tiêu rồi Đây không? Ok cái chị thổi kèm chưa? Chị thổi kèm bao giờ chưa? Thổi kèm chưa? Chưa Xạo Trời ơi cái này là đậu cụ người ta lộ hết hàng rồi Chưa thổi kẹp bao giờ đúng không? Dạ thổi nay thổi kẹp Ông em nói thổi kẹp thiệt mà em có làm gì đâu Em nói thổi kẹp mà sao mấy, mấy anh với cười gì dữ Bù bù ra là Bây giờ thế này, nhờ à, mình trẻ mà sao ngộ vậy nó cũng là cái kèn thôi cái nào cũng là cái kèn mà sao khó quá vậy hỏi được gì nhá nhá nhá nhá nhá nhá nhá trời bây giờ đội nào trả tuổi trước cô đàng hoàng nha FIFA cho mày đơn giản nha Đó, có đồng hồ nha Ráng đi Tập dần đi ha. cần không thử ừ, mất thời gian dạ. rồi đồng hồ ơi rồi một hai ba bắt đầu à, bốn giây à, hiểu không bốn giây ghê ghê rồi đội thứ ba có cần thử không người đẹp không cần ok quá được rồi một hai ba bắt mười hai đây chúng tôi công nhận đây là kèn sĩ là kèn sĩ thổi rất hay và cái miệng chống chiếm cũng rất là trơn hương đạt tiêu chuẩn dạ yeah, xin cảm ơn các chị rất là nhiều nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ Dạ, xin mời à, các chị các khán lại sân khấu cùng với à, các anh trong à, ban tổng giám đốc à, Chúng ta chụp một tấm hình kỷ niệm đúng không ạ? Camera đúng không ạ? Nhân gặp ấy ơi em là kim giang đó anh em chơi rất là vui à sò lụa sò lụa ôi da mình ngồi đi luôn. Từ nãy giờ kêu hỏi ngồi thì cứ ngồi trời ơi ba ba tiếng thôi một đêm này trời ơi em là ngồi tới 3 giờ sáng để đi ăn hủ tiếu mực đúng không không hiểu đúng không cưng đúng không à, cho nên là ngồi tới 3 giờ sáng nha rồi ăn hủ tiếu mực xong về giờ em em em bia lên luôn á chắc cái ngày em nhà luôn chưa tàn thì nó vô phòng ảnh kìa ơi cho giờ là giờ là chị giờ là cái con không thấy đó thôi anh ơi ngồi đây này hát gió vậy trong nhà hàng trong nhà hàng thôi trong nhà hàng thôi đi Sài Gòn của đảo chị gần gần gần nhà của đảo đi qua điện đảo chị đó, được chưa? Đó Mát lạnh mười sáu khoảng mười sáu kìa kìa cổ viên á ờ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng mày hơn quá dễ mà dạ, dạ, dạ. xong rồi rồi rồi á, thì đó quán 16 đó đâu chị mới nói em mà sao em cầm giải Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi uống bia đây hả? Uống trước rồi, hết Thôi mà bây giờ quay lại rượu mệt lắm. Tại em không có uống. Ăn quay lại rượu là hơi mệt. Nên là uống rượu. Chú đã cái kêu món đấy anh nó ở anh nó làm món đây mà điện anh lo nó rồng nó kêu nữa dạ dạ không cho non lành À, đừng đừng cho đừng đừng đừng cho nó rõ nha rõ là coi coi có là có rõ là có thất thoát đó đổ không thì mà đổ mang đổ bộ luôn dạ. rót thì sẽ không Welcome à, cứ, cứ để ra đi rồi ờ, để xíu đi ờ, để giới thiệu cho mang ra đi má Đấy, còn... Ở đây, mình ở đây. Dạ, em ở đây. Ừ. chút ông nội này ông, ông giới thiệu em đổ ông ra đây em biết anh nội mà cái đợt này á là là là em ra đây đổ ông ra đây à. lại được cái là do mình tại sao không đợi Hồ Chí Minh đi cũng Hồ Chí Minh để đảm bảo nếu như Hồ Chí Minh cho phép cũng chưa cô sao vội vàng em đến thế rồi đi để làm chi để rồi gieo vẫn trong lòng anh bao sầu đi khi biệt ly anh bờ mi đấm cho người đi nhìn em quay bước theo